Nếu bạn vẫn chưa tiếp nhận Chúa vào đời sống mình, câu hỏi này phải chăng là điều mà bạn thắc mắc bấy lâu? Còn nếu bạn là người đã tin nhận Chúa, phải chăng câu hỏi này đã được hỏi rất nhiều lần bởi những người thân trong gia đình, bạn bè bạn là những người chưa biết Chúa? Bạn đã trả lời câu hỏi này như thế nào? Hay bạn vẫn chưa có một câu trả lời rõ ràng cho bản thân mình? Có bao giờ bạn thấy kinh ngạc trước vẻ đẹp của thế giới xung quanh bạn với những ngọn núi phủ đầy tuyết hay những dòng suối êm đềm với mặt trời chói chang hay ánh trăng trong vắt hay vẻ đẹp của những cánh bướm bay lượn. Có bao giờ bạn tự hỏi tất cả những điều đó từ đâu mà đến? Hoặc quan trọng hơn là vì sao tất cả những vẻ đẹp ấy lại xuất hiện ở đây? Kinh Thánh cho biết, Đức Chúa Trời phán một lời và các tầng trời được dựng nên. Từ hơi thở của Ngài, các vị tinh tú xuất hiện. Thật là một Đức Chúa Trời quyền năng và sáng tạo. Ngài dựng nên các tầng trời và trái đất là tất cả những gì chúng ta nhìn thấy xung quanh mình và kể cả những điều ta không thể nhìn thấy. Bạn có biết rằng Chúa dựng nên tất cả những điều ấy để chúng phản chiếu sự tốt lành và vinh quang của Ngài không? Kinh Thánh cho chúng ta biết trong Thi Thiên 19 và Thi Thiên 146 rằng cõi tạo vật đẹp đẽ và trật tự quanh ta đang bày tỏ về Đức Chúa Trời. Nó cho chúng ta biết Đức Chúa Trời là đấng quyền năng và Ngài là đấng đầy sự sáng tạo. Ngài là đấng tốt lành và tuyệt đẹp. Thi Thiên 19 chép rằng Toàn cõi tạo vật vang lên tiếng hát và treo hò để ca ngợi sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Thế nhưng, bạn có thường dừng lại để thưởng thức không? Giữa cuộc sống bận rộn hàng ngày, bạn có bao giờ dành thời gian để chiêm ngưỡng vẻ đẹp cùng sự vinh quang của Ngài bày tỏ qua thiên nhiên? Bạn có bao giờ thầm cảm tạ Chúa về tất cả những gì Ngài đã dựng nên? Thế giới tuyệt vời xung quanh ta đang đồng thanh hát lên khúc ca ngợi khen vinh hiển của Chúa. Vậy nên, đừng xem nhẹ và bỏ qua điều đó. Ngày hôm nay, hãy viết xuống những điều Chúa dựng nên mà bạn yêu thích. Hãy dành thời gian để cảm tạ Chúa vì Ngài đã dựng nên những điều ấy. Hãy cảm tạ Ngài vì đã chăm sóc và chu cấp cho bạn cùng muôn vật trên thế giới này. Giờ đây, khi đứng trước câu hỏi Chúa là ai? ắt hẳn bạn đã có câu trả lời cho chính mình. Chúa là đấng tạo hóa đầy yêu thương và là đấng bảo tồn muôn vật. Ngài là đấng đời đời và không thay đổi trong sự tốt lành, khôn ngoan và quyền năng của Ngài. Các tầng trời được làm nên bởi lời Đức Giê-hô-va. Tất cả đạo binh tinh tú do hơi thở của miệng Ngài mà có ngày thu tất cả nước biển lại thành đống và chứa nước sâu trong kho. Thi Thiên 33, câu 6, câu 7 Ngài là đứng dựng nên trời và đất, biển và mọi vật ở trong đó. Ngài giữ lòng thành tín đời đời. Thi Thiên 146, câu 6 Mọi ơn lành tốt đẹp và tặng phẩm toàn hảo đều đến từ thiên thượng, được ban xuống từ cha của sự sáng. Trong Ngài không có sự thay đổi cũng chẳng có bóng của sự chuyển dịch. Gia cơ đoạn 1 câu 17 Chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời vô hình, là đấng sinh ra trước tất cả mọi loài thọ tạo, vì trong Ngài, mọi vật trên trời, dưới đất, vật thấy được hoặc vật không thấy được đều được tạo dựng, hoặc ngôi vua, hoặc quyền thống trị, hoặc các lãnh tụ, hoặc giới cầm quyền đều được tạo dựng bởi Ngài và vì Ngài. Ngài có trước muôn vật và muôn vật được giữ vững trong Ngài. Ngài là đầu của thân thể, tức là hội thánh. Ngài là khởi đầu, là đấng sinh trước nhất từ những người chết, để trong mọi sự Ngài đều đứng đầu. Vì Đức Chúa Trời đã vui lòng đặt để mọi sự viên mãn của mình ở trong Ngài, và nhờ Ngài mà hòa giải muôn vật với chính mình. Bởi huyết Ngài trên thập tự giá đem bình an đến cho cả những vật dưới đất và những vật trên trời. Colosse đoạn 1 câu 15 đến câu 20 chúng ta cùng cầu nguyện lạy chúa lạy đức chúa trời quyền năng của chúng con chúng con lớn tiếng cảm tạ chúa vì ngài đã tạo dựng nên muôn vật theo ý muốn tốt lành của ngài qua đó chúng con được chiêm ngưỡng sự khôn ngoan sự lạ lùng và vinh quang của ngài để chúng con luôn nhận biết rằng ngài là đấng chân thần duy nhất bởi quyền năng